Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Đấy, Thì lâu lắm rồi mình không làm một cái video gì đó về Bad War đúng không các bạn Ok Ủa chết như mình chưa cài Respect Ok các bạn, hiện tại mình đã cài Respect rồi nhé các bạn Ok, chúng ta chơi Bad War rồi, lâu lắm rồi mình không chơi Bad War đấy các bạn Bình thường mình vào Minecraft mình chỉ chơi uh, kiểu sinh tồn thôi Mình không chơi Bad War mấy 12 anh quên mất đây là Pika không phải là không phải là Hero MC Đồ ngu Trời ơi 12 cơ hmm. Để xem là trình bắt cầu của mình còn như lần trước không ok kìa Đồ ăn hại ok kìa sao lại sao lại mình lại rơi được sao quả đấy mình lại rơi được tại sao lại thế vô lý game vô lý thì uh, vãi cả bọc bằng đá thì mình phải đi kìa ok sợi sợi dây được ờ ờ sợi dây tại sao sao mẹ dây được ở kia kiểu lâu rồi không chơi hết cua mình mua đấy các bạn ok từ từ cái bạn này cái bạn này bạn ấy ờ, bọc tường rất là cẩn thận đấy các bạn Ui, ui, ui, ừa, ừa, ừa, ừa, ừa, ừa, ừa, ừa. Ok. Ok. Ok rất là ok luôn mình cảm thấy lâu mình cũng chưa biết vua mình cũng chơi được phết thế không không đến nỗi quá tệ ui người nó tệ vậy ok mình sẽ bắt kịp cương vậy màu hồng mất rồi màu hồng không còn nữa còn màu trắng là mình này màu vàng với cả à, màu xám thôi Incredible, what the fuck Thôi nào Các bạn à, chúng ta cũng có thể tặng hòa Các bạn à Ôi kìa lắc thế, server lắc Server lắc Server lắc Các bạn thấy không Các bạn thấy server lắc không vãi, Thôi